Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, vừa về được chiếc xe Toyota à, Innova Năm sản xuất cuối 2015 à, Phiên bản E 2.0 Xe này à, dịch vụ tư nhân à, gia đình Xe cực kỳ riêng, không một lỗi nhỏ nha Giá tiền chào bán là 300 45 triệu chiếc xe này anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua số điện thoại Zalo 0919 243566 cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi Giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu. Chiếc xe này xin nhắc lại biển số 60A 9 5 7 1 7 Rồi, các anh chị xem xe lượt bên ngoài rồi chúng ta xem cái hầm máy nha. chiếc xe vừa về tới cửa hàng để cho à, quay liền à, các anh chị xem nhớ à, bấm vào à, nút đăng ký có phải màn hình nha chiếc xe hơi dơ chưa có rửa nha các anh chị chưa có rửa chúng ta đăng ký vào có phải màn hình để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vì hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai về khoảng 4-50 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác anh chị nào có nhu cầu kết nối lâu dài làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai mua bán kiếm thêm thu nhập cùng với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta xem video và bấm nút chia sẻ dưới góc phải màn hình anh chị muốn cập nhật nhiều dòng xe mới của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình chúng ta chúng ta chúng ta à, đăng ký xong thì kênh sẽ báo à, kênh sẽ báo qua cho các anh chị biết là có tin nhắn xe mới về các anh chị lưu ý là hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe cho nên bấm vào nút đăng ký thì sẽ cập nhật được xe mới của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại chiếc xe này năm sản xuất 2015 à, tư nhân đứng tên chính chủ quỹ quyền có kinh doanh qua dịch vụ tư nhân cho nên dòng xe còn rất là đẹp giá tiền cửa hàng chào bán thật sự là 345 triệu anh chị xem hầm máy xong chúng ta xem à, cái bộ phận à, dòng dòng dòng ngoại thất ha đây chúng ta xem sơ lược bên ngoài bên ngoài thì à, sơn màu sơn ghi bạc nha các anh chị đã gắn đầy đủ đồ chơi như là đồ inox nè ốp quanh xe xe đặc biệt không có lỗi về khâu tông đụng nha các anh chị nha phiên bản E nha xe mới đăng kiểm à, mới đăng kiểm 18 tháng tới tháng 10 năm 2022 à, màu sơn ghi bạc chúng ta nhìn cũng thấy rất là sáng ha à, rất là sáng à. các anh chị lưu ý là à, hàng tháng cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai về rất là nhiều xe nha các anh chị anh chị à, bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để cửa hàng sẽ thông báo qua cho các anh chị à, biết là có xe mới về qua tin nhắn nha đây phía bên trong của mình thì à, đã vô được màn hình Android nè các anh chị à, camera hành trình trước và sau camera hành trình trước và sau nha à, phiên bản này của mình thì có cái à, cái à, hai túi khí thắng ABS an toàn hai túi khí nha ABS an toàn à, chìa khóa lóc cửa đây chìa khóa lóc cửa nha các anh chị à, xe rất là đẹp nha phía dưới có sưởi kính sạc điện thoại đều đầy đủ hết ha nghe nhạc USB kính bấm lóc cửa thì riêng theo xe nha các anh chị đây chúng ta xem năm sản xuất đây các anh chị năm sản xuất Toyota Innova năm 2015 đó các anh chị nhìn rõ không 2015 nha các anh chị chiếc xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn cực kỳ riêng tuy có kinh doanh qua dịch vụ tư nhân nhưng mà cái chất xe cực kỳ đẹp đồ mũ rất là mới luôn nha các anh chị nha sùng chỉ thì riêng hết luôn cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại là hàng tháng về khoảng 450 chiếc xe à, Toyota Innova các anh chị lưu ý là chúng ta bấm vào nút đăng ký để được cửa hàng thông báo là có xe mới về nha xe này được bọc bộ ghế à, Toyota rất là đẹp nha các anh chị bọc bộ ghế Toyota rất là đẹp rồi bọc bộ sàn bộ sàn chống cháy nha à, bộ sàn cách âm chống cháy rất là đẹp cũng như là à, à vỏ mới à, mới đăng kiểm 18 tháng các anh chị nhìn đời này mà cái gầm nó đẹp à, ha 25 mà đẹp cực kỳ không có một lỗi nhỏ nha các anh chị nói chung xe chưa dọn rửa thì nó nó tương đối sau khi các anh chị xem xong cửa hàng sẽ cho dọn rửa vệ sinh ha đây khá là đẹp nha la phong của mình và bọc rồi nha các anh chị bọc la phong rồi à, bọc la phong xe rất là sạch sẽ và đẹp luôn 345 triệu nha năm sản xuất 2000 cuối 2015 nha các anh chị phiên bản E nha xe cực kỳ đẹp inox thì ốp quanh xe nha chúng ta coi cái gầm <laughs> xe chưa rửa hai cái bánh xe đất đỏ không chưa rửa sau khi quay xong xe mình có camera hành trình trước và sau nè các anh chị camera sau à? trước và sau nha à, nhớ bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe mới liên tục cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai các anh chị nhé cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại là luôn luôn tiễn các anh chị cộng tác viên nha à, phụ bán xe hình thức từ xa bán từ xa không cần phải tới cửa hàng bán à, chỉ cần truy cập vào Zalo số điện thoại của cửa hàng ô tô là Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 chúng ta bấm vào nút à, đăng ký có phải màn hình và chúng ta chụp lưu lại số điện thoại để chúng ta à, à gửi à, số điện thoại của khách hàng à, qua cho cửa hàng của tôi là Ngọc Nai cửa hàng của tôi là Ngọc Nai sẽ tự liên hệ với khách hàng nếu giao dịch mua bán thành công thì sẽ chuyển khoản cho các anh chị à, tiền cà phê tiền hoa hồng tiền môi giới nha xe rất là đẹp các anh chị rất là đẹp luôn hai bên lồng gà gầm bánh đẹp cực kỳ các anh chị đẹp cực kỳ 2015 nha nhớ số điện thoại của cửa hàng 0919243566 nha cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha số Zalo Lương Ngọc Đồng Nai 0919243566 chiếc xe này cực kỳ riêng các anh chị ơi dịch vụ tư nhân mà rất là đẹp nha đăng kiểm 18 tháng xe bản E đầy đủ đồ chơi nha rồi các anh chị nhanh tay liên hệ số điện thoại của cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 cửa hàng sau khi quay video các anh chị xem xong thì cho dọn vệ sinh đánh bát rửa à, tất tần tật lại rất là đẹp luôn xe bọc ghế sàn lá phong gầm máy rất êm nha máy êm như xe điện các anh chị nha không biết xe nổ máy luôn xe này không lỗi một cái chỗ nào luôn đây cửa hàng xin nhắc lại là ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên chúng ta lấy xe của cửa hàng ô tô Ngọc hôm nay cứ tự nhiên mà đăng bán không có cần phải hỏi gì hết ha chúng ta lấy xe như thế này chúng ta đăng lên trang cửa hàng quay video vậy các anh chị đăng lên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị sau khi các anh chị bán à, giao dịch bán thành công thì các anh chị sẽ được nhận tiền hoa hồng à, cù lao từ cái công sức của anh chị bỏ ra qua hình thức cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản cửa hàng à, các anh chị gửi cho cửa hàng qua số Zalo 0919 243566 nha à, cửa hàng xin nhắc lại là à, chiếc xe này 60A à, 95717 là Toyota Innova năm xuất 2015 phiên bản E xe kinh doanh dịch vụ gia đình tư nhân rất là đẹp mới đăng kiểm 18 tháng bảo trì bảo dưỡng toàn bộ xe rin không lỗi giá tiền chào bán là 345 triệu bao công chứng ủy quyền hoặc rút hồ sơ anh chị nào kết nối thì nhanh tay liên hệ qua số Zalo của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 à, các anh chị cộng tác viên à, chia sẻ thì cùng bán cùng kiếm thêm thu nhập cùng Lân Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, luôn tiện các anh chị cộng tác viên à, bán hàng không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải đến trực tiếp bán qua hình thức à, từ xa trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được để được cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai thông báo là có xe mới về qua hình thức tin nhắn để các anh chị biết vì cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai hàng tháng về khoảng 450 chiếc Toyota Innova các anh chị không bấm vào đăng ký không cập nhật được xe mới của Lân Ngọc không có cửa hàng Lân Ngọc không báo tin nhắn cho các anh chị thì đặc biệt các anh chị không có à, à, xe để mà bán nha rồi xin chào các anh chị chúc các anh chị cộng tác viên tháng này sẽ bán thật nhiều xe à, thu nhập cao hơn tháng trước chúc các anh chị à, có một ngày làm việc vui vẻ và có thêm một nguồn thu nhập mùa dịch cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại số sau. Trước khi cấp máy, nhớ số Zalo Lân Ngọc 0919 24 3566 cũng như nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để cập nhật xe mới liên tục qua hình thức tin nhắn cửa hàng gửi về. À, nhớ bấm vào nút chia sẻ để có xe cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại gặp lại xe sau. Chúc anh chị vui khỏe.